đường về nhà họ u lưu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngưỡng con đấy sao chẳng thấy đang làm thì phải có phải một điều gì đó em muốn che đậy quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mách bảo em đã thay đổi còn đúng chưa lúc đầu bên nhau anh nghĩ về em you the best nhưng càng về sau cũng phải như vậy vì ta chẳng phải quyết stress nhưng đừng nhom bất cứ